Hello, hello, xin chào mọi người Chào mừng bạn quay lại với kênh của Phạm Minh Hoàng Hôm nay sẽ là một cái à, video thông điệp của Robert Kiyosaki ha ờ, à, Ông có những thư muốn truyền tải đến chúng ta Thì à, phần đầu mình sẽ nói một chút về review lại về những cái thư cũ, về tiền, về những cái thư cũ ha Ok, bắt đầu nào Mỗi ngày họ in 125 tỷ Và họ sẽ in ngày càng nhiều tiền hơn có nghĩa là cái người tiết kiệm tiền sẽ thua đúng như tôi dự đoán tiền của bạn sẽ trở nên vô giá trị trong một vài tuần nữa cái vấn đề thực sự của cuộc khủng hoảng này á nó bắt đầu từ năm 1904 rồi khi mà những kẻ giàu nhất thế giới họ tiếp quản hệ thống giáo dục Hoa Kỳ họ hình thành một cái thứ gọi là hội đồng giáo dục chung được thành lập bởi những người như là Rockefeller này, JP Morgan này họ đã rút giáo dục tài chính ra khỏi cái hệ thống và đó là lý do họ tách chúng ta ra khỏi cái lớp giàu có vì chúng ta là cơ chế để làm ra tiền đó là lý do tại sao tôi biết quyển cha giàu cha nghèo đó là cái lời cảnh báo của tôi quay trở lại năm 97 đi tôi nói thức dậy đi có điều gì đó đang diễn ra ngoài đường kia chúng ta ở đây ngay bây giờ cái sự biến đổi lớn nhất trong lịch sử thế giới từ thời đại công nghiệp chuyển sang thời đại thông tin và nếu mà bạn đang mất tiền bây giờ thì nó bắt đầu từ những gì bạn được dạy trong trường họ chưa bao giờ dạy bạn bất kỳ điều gì về tiền bạc hay là về báo cáo tài chính à, giống như cha giàu của tôi ông dạy rằng bằng tốt nghiệp á, nó chỉ như tờ giấy vệ sinh mà thôi nếu mà bạn vẫn tin tưởng nó giúp bạn kiếm được tiền á thì nó rất là sai lầm và những cái gì chúng ta cần nói bây giờ là những gói kích thích kinh tế họ in số tiền này ra họ phân phát cho người dân nhưng mà chính phủ không nói rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì đồng đô la sẽ bị phá giá lương hưu của bạn sẽ bị mất giá và nó làm giảm giá trị khoản tiết kiệm của bạn xóa sổ các doanh nghiệp chúng ta bị chết bởi chính cái thanh kiếm này bạn càng làm việc đã chăm chỉ về tiền thì bạn càng nghèo hơn đó là cái thảm kịch và như những gì Fuller nói cái nhà tù nó ở trong đầu của chúng ta này nó bắt đầu bởi những thông tin và cái định hướng sai lệch thông tin định hướng sai là sao là ông nói tại sao trường học á, lại trừng phạt những đứa trẻ khi mà chúng mắc lỗi làm thế nào bạn học được nếu bạn không mắc lỗi học hỏi từ sai lầm của bạn Chúa đã thiết kế chúng ta học từ sai lầm của chính mình ví dụ như một em bé học đi bằng cách bị ngã xuống một em bé chạy xe đạp và cũng bị ngã như Tiger Woods đó. cái Tiger vĩ đại nhất trong lịch sử anh ấy mắc sai lầm nhiều hơn cái gì bạn mà tôi đã làm nhưng mà trường học thì trừng phạt chúng ta vì bị mắc lỗi đó là những cái định hướng và thông tin sai lệch bởi vì trường học á, cơ bản để xây dựng để tạo ra những công nhân làm theo những gì mà được yêu cầu làm bởi vì á, họ đào tạo chúng ta coi tiền là quan trọng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng mà điều đó hoàn toàn sai lầm vì người giàu á, họ không làm việc vì tiền họ tạo tạo ra của cải của riêng họ và những cái thời điểm này á, nó phân biệt rất rõ những người hiểu về tiền và những người không hiểu về tiền bạn thấy gói kích cầu đang cứu trợ không và họ cứu trợ cả tôi luôn tôi cũng là người cần được cứu trợ vì tôi có một khoản nợ lớn vì vậy á, lần đầu tiên trong lịch sử bạn biết không tôi không phải là một tay bất động sản chuyên nghiệp nhưng mà tôi có nhiều bất động sản nhiều bất động sản điền trang họ đang cứu rất nhiều bất động sản điền trang vì đó là những gì người giàu có tất cả những tòa nhà văn phòng hay trung tâm mua sắm tất cả đều đang sụp đổ bây giờ hãy quay lại năm 2008 đi nó là cái sự hoán đổi của tín dụng nhà đất và nó được bảo lãnh cái sự sụp đổ tiếp theo là đồng đô la công ty cổ phần bất động sản thương mại vì vậy á tôi cũng đang có một dự án 100 triệu đô sắp ra mắt và cũng vừa được phép hỗ trợ chính phủ hậu thuẫn nên đó gọi, tại sao nó lại gọi là chủ nghĩa xã hội nó chỉ dành cho người giàu thôi còn chủ nghĩa tư bản nó dành cho tầng lớp trung lưu và nghèo nếu bạn tự làm chủ một nhà hàng nhỏ nó là của riêng bạn và bạn là nhân viên luôn bạn cũng không khác gì nhân viên của bạn bây giờ hết đấy đối với nhiều người cuộc khủng hoảng corona này nó là cuộc khủng hoảng tiếp theo nó có thể là hồi chuông cảnh tỉnh cho bạn bạn sẽ trở thành nạn nhân hoặc ai đó sẽ dẫn lên bạn như là một con sâu nhỏ bởi vì bạn chưa biến đổi bạn chưa chuyển từ dạng chưa trưởng thành sang dạng trưởng thành hơn bạn phải biến đổi bây giờ mọi người đang ở nhà đang xem cái này hoặc à, ok Robert bây giờ tôi muốn biến đổi tôi muốn thay đổi vậy à, tôi nên làm gì tôi nên làm gì bây giờ một số bước để tôi bắt đầu ngay bây giờ là gì nghĩ về công nghệ thông tin này, hay là học bắt đầu kinh doanh hay là trở lại làm những điều cơ bản được viết trong quyển ra giàu trang nghèo tôi làm gì để thay đổi để thoát khỏi cái kén này bây giờ ok hãy để tôi bắt đầu lại nhé à, ờ, sự biến hình sẽ bắt đầu khi bạn nhìn vào gương bạn nhìn vào chính mình giống như mà khi tôi định thổi bay đầu một đứa trẻ khi còn ở Việt Nam á tôi hỏi tại sao tôi lại làm điều này tại sao tôi lại giết đứa bé này đứa bé 10 tuổi này cậu ta không phải là Việt cậu ý tôi là mình biện minh cho những cái hành động mà mình làm à, nhưng một ngày á, khi mà tôi từ bỏ đó tôi đặt câu hỏi tại sao tôi làm điều này nếu bạn đứng trước gương bạn thấy mình đang trầm cảm thì câu hỏi là tại sao tôi lại ở đây điều gì tôi không biết thông tin những cái thứ tôi có là gì nền tảng văn hóa giáo dục của tôi là gì những gì tôi không chuẩn bị cho cái ngày hôm nay đó là nơi mà sự biến đổi bắt đầu bạn phải bắt đầu chịu trách nhiệm mọi người đều nói về quyền lợi nhưng mà chúng ta cũng có trách nhiệm nữa và chúng ta phải tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình à, rất tiếc là hệ thống giáo dục của chúng ta đã thất bại thảm hại lý do là mọi giáo sư đều muốn có một nhiệm kỳ thôi và họ muốn có những đồng lương ổn định để lo cho gia đình và điều quan trọng nhất là kiếm được một công việc đảm bảo cuộc sống đó là những gì họ dạy trẻ em mà họ không biết rằng gọi là họ dạy trẻ em rằng cuộc sống là nguy hiểm và bạn cần phải bảo vệ chúng vì chúng chưa trưởng thành thật ra những người chưa trưởng thành là những giáo sư đại học kìa họ có thể rất thông minh về mặt tinh thần nhưng mà họ không trưởng thành về mặt tài chính họ không thể tự lo cho bản thân mình được vì thế họ trở thành nạn nhân đó là lý do tại sao những cái cơ chế này nó xây dựng chúng ta như vậy không được nói điều làm tổn thương người khác họ dạy bạn là nạn nhân bạn dễ bị tổn thương còn những gì tôi dạy là bạn không phải là nạn nhân bạn hãy chủ động bạn phải chủ động cho cuộc sống của mình à, ý tôi là đây là lời cảnh tỉnh lớn nhất cho hầu hết tất cả mọi người trên thế giới những cái con số chúng ta đang thấy ấy, có thể mọi người sẽ sống sót qua cái thời kỳ này nhưng thật ra mọi chuyện vẫn có thể tồi tệ hơn nữa vì vậy câu hỏi đặt ra là bạn bắt đầu tự kiểm soát cuộc sống của mình về sức khỏe về thói quen hút thuốc về béo phì hay là về cả những cái gì bạn sẽ học về tài chính của mình bạn phải nắm quyền chủ động nơi bạn đang đứng hiện tại là đâu thật không may á tất cả những thứ bạn thấy ở trên truyền thông á nó nói là không phải lỗi của bạn chính phủ sẽ quan tâm và họ đưa bạn làm nô lệ để chờ đợi cuộc khủng hoảng tiếp theo diễn ra và nó sẽ quật ngã bạn một lần nữa tôi hoàn toàn đồng ý với ông về điều này Robert có lẽ một trong những cái thứ tốt nhất trong cuộc đời bạn nó xảy ra là ngay bây giờ đúng như nghĩa đen ấy, bạn bị vả vào mặt một phát và nó đã đến lúc hãy ngừng sống trong sợ hãi hãy nắm quyền kiểm soát những gì đang xảy ra với cuộc sống của mình giống như Chúa nói muốn chúng ta làm cái điều gì đó khác với những gì mà bạn muốn làm cho chính bạn nó là cái sự ích kỷ còn cái việc mà Chúa muốn bạn làm là những gì bạn phải làm vì mọi thứ tốt đẹp hơn nghe nó có vẻ ngược đời nhưng mà nó sẽ mang lại cho bạn cái sự thịnh vượng về tài chính thịnh vượng về tinh thần và Chúa muốn chúng ta làm điều đó nó không quá nhiều đâu vậy điều đó là gì nó là sự thay đổi nó là sự thay đổi nó có thể không dễ dàng nhưng mà bạn không phải chỉ cầm tiền cứu trợ mà bạn còn phải thay đổi nữa tôi thức dậy vào mỗi sáng cái điều khó khăn đó là tôi có quá nhiều tiền tôi phải chiến đấu với sự thờ ơ với sự tự mãn của mình cái tôi của mình mặc kệ những người khác hay không hay là tôi đã nói rồi mà nhưng mà bạn không nghe theo tôi đó tất cả chúng ta đều có những điều đó mặt tốt và xấu bởi vì chúng ta đều là con người tôi cũng chiến đấu mỗi buổi sáng à, nó giữa tay này và tay kia chúng ta thấy rằng những cái tấm xét lớn được viết dù có ở Anh ở Hoa Kỳ bất kỳ nơi nào đi chăng nữa điều đó có nghĩa là về cơ bản á, họ cung cấp tiền theo cách này nhưng mà họ lại lấy nó đi theo một cách khác không có đồng tiền miễn phí đâu khi tôi nhìn thấy ngay sau cái vụ 11 tháng 9 cái lời chi, chi tiếp theo của cha giàu nó cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất sẽ đến vào năm 2016 nhưng mà lúc đó quay lại cái năm 2002 á, là không có nới lỏng định lượng và cũng không có lãi suất về không cái lúc mà quyển sách này được xuất bản á, không có những cái đó thế là bây giờ khi mà sau khi chung lên đắc cử á, ông làm cái chuyện này nó chậm thêm 4 năm nữa tới năm 2020 nó ở đây lời tiên tri của cha giàu nó đã đúng hơn bao giờ hết sự sụp đổ của thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử và nó vẫn đang đến Wall Street á, thì họ tẩy chay tôi họ nói tôi chẳng biết cái gì cả chẳng biết tôi đang nói điều gì và họ đe dọa tôi nữa nhưng mà thật ra tôi không trách họ vấn đề thực sự không phải là thị trường chứng khoán đâu vấn đề thực sự là hệ thống ngân hàng trong bóng tối kìa hệ thống ngân hàng thị trường tài chính à rồi những cái mà chúng ta không biết á thị trường ủy thác nè rồi à, thị trường tín dụng doanh nghiệp tiêu dùng nè rồi thị trường thương phiếu tất cả những cái đó đã phá sản rồi phá sản từ tháng 9 năm ngoái kìa nhưng mà họ vẫn giữ nó họ vẫn giữ duy trì nó CNBC và tất cả những cái đài khác đó là việc họ phải làm họ phải giữ cho thị trường tiếp tục đi lên và tôi thì nói với bạn bè tôi những người có là một k hay là IAS đó, ờ, uh, người lập kế hoạch tài chính cho bạn cô gọi và giúp bảo bạn rút tiền ra ngoài không bạn tôi trả lời không họ bảo tôi ở lại họ bảo tôi là trong lúc đó trong lúc đó thì họ có kích thích cơ kinh tế được bơm vào và đẩy thị trường lên tạo cơ hội cho những người giàu thoát ra còn họ nói với những người bình thường á, là hãy tiếp tục ở lại đi hãy tiếp tục ở lại đi hãy giữ nó thật lâu thị trường sẽ tăng trở lại hãy cho tôi xin đi bạn có nghĩ tôi nốt tới mức đó không họ không thể làm như vậy họ không thể làm điều đó mọi sự sụp đổ nó đều bắt đầu từ những cái gọi là bong bóng mọi thứ nó lên quá cao bong bóng chứng khoán cao bất động sản cao không biết còn gì cao nữa không vàng bạc nó cũng lên cao rồi vấn đề bây giờ mọi thứ nó lên cao thì nó phải xẹp xuống và tôi cũng gặp rắc rối về tài chính chứ tôi sở hữu khách sạn này và khoảng 8.000 cái đơn vị phòng cho thuê khi sụp đổ họ không có tiền trả cảnh hưởng đến tôi không có chứ nhưng mà cách mà cha giàu dạy tôi á dạy tôi chơi cái trò chơi của người giàu á tôi có LLC tập đoàn S và tập đoàn C và tôi đứng đằng sau tất cả những cái thứ đó tôi chẳng sở hữu cái gì cả họ có thể kiện tôi vì tiền của tôi nhưng mà họ sẽ kiện một công ty trách nhiệm hữu hạn thôi họ không thể chạm vào tôi được đó là trò chơi của người giàu và vì vậy những gì mà tôi đã dạy trong Rich Dad Poor Dad á, nó không phải là tài sản bạn có doanh nghiệp bạn có bất động sản bạn có trái phiếu bạn có vàng bạc và dầu nữa bây giờ dầu mỏ của ông có đang gặp rắc rối không không vì tôi không tài trợ cho việc khoan dầu bằng nợ một số người đang làm điều này rất tốt họ nhìn thấy những cái gì đang xảy ra nó không phải là một loại tài sản bạn phải thực sự hiểu đằng sau bức màn cái điều gì đang diễn ra bạn nhìn thấy Wizard với cái sức mạnh của ông ta hay là Larry Summer đó những cái người này á họ hoàn toàn đánh lừa chúng ta vậy chúng ta có nên khóc không không vậy ta sẽ làm gì ta sẽ thay đổi không tôi không thể thay đổi họ nhưng tôi có thể thay đổi chính mình đó là thái độ của tôi vàng tăng lên và giảm xuống bởi vì thị trường vàng cũng bị thao túng bạn biết thị trường tương lai ETF, GLD, SLV tất cả những cái đó vàng vật chất nó rất thú vị giá vàng có thể sẽ giảm một chút nhưng mà bạn sẽ không thể mua được vàng vật lý nữa đâu thị trường vàng vật chất thị trường tương lai xuống giá thị trường giấy cũng sắp đi xuống nhưng mà bạn không thể mua được vàng ở mặt vật lý bởi vì những người giàu họ tích chữ nhiều hơn họ tích chữ vàng bạc như là giấy vệ sinh và súng ạ người nghèo và tầng lớp trung lưu thì cứ bận rộn và hỏi người lập tài chính của mình là nên ở lại hay thoát ra hãy ở lại lâu hơn trong khi những người giàu đang dần thoát ra và thông điệp của tôi là hãy thức tỉnh đi hãy thay đổi đi bạn thấy ý nghĩa comment xanh và giúp hoàng chia sẻ nó nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông ok